để giúp cho các bác đi chơi mà các bác luôn luôn giành chiến thắng mà lại còn yên tâm không sợ thầy thợ nghe hột cũng không sợ máy phân âm thì em xin khẳng định đây là hàng độc quyền của bên em chỉ có cơ sở em mới có cái đĩa một âm này thôi các bác nhá các bác khi xem video mà các bác muốn test hàng các bác có thể lên trực tiếp cơ sở em test hoặc có thể gọi điện kết bạn Zalo vào số điện thoại của em ở trên màn hình em sẽ test hàng trực tiếp cho các bác ok thì các bác ok thì em sẽ gửi hàng về và cái đĩa này thì em khẳng định nó là hoàn toàn không tăng tích nhé các anh nhé sau đây thì em xin phép sẽ được giới thiệu qua về cái đĩa này và sẽ test thử một vài tiếng để cho các bác nghe thử cùng với em về cái tiếng cái âm thanh của cái đĩa này nhé các bác nhé đây đây nó là một trợ đây là chén trợ đây còn đây là chén một âm nhé các bác nhé sau đây thì em xin test thử cái chén trợ này để cho các bác nghe này có nghe thấy không nó rất là nhiều âm rơi xuống đúng không ạ xỉu này xỉu này xỉu này tài này xỉu này rất là nhiều âm rơi xuống vì thế nên là sẽ tạo cơ hội cho thầy thợ máy phân âm nghe được hột đấy ạ còn sau đây thì em sẽ test thử cái đĩa một âm cho các bác cùng nghe nhé đây đây là đĩa một âm này khi em thả hột xuống các bác nghe cũng thấy nó đã khác rồi đúng không đây đấy đúng không ạ đấy xỉu này xỉu này xỉu này tài này xỉu này tài này các bác nghe thấy không ạ dù tài hay là xỉu nó cũng chỉ có một âm thôi đúng không ạ thế như thế này thì cái máy phân âm hay là thầy thợ thì cũng bó tay vừa rồi thì em cũng đã test thử cả đĩa chợ lẫn giữa một âm đĩa tài xỉu một âm cho các bác để các bác cảm nhận cùng em cái độ chính xác cái dĩa tài xỉu một âm này rồi ngoài tài xỉu thì bên em còn có rất nhiều sản phẩm khác ví dụ như là bầu cua, sóc đĩa, máy đánh bài, ví đổi bài và hack game trên điện thoại. Khi xem video các bác nhớ ấn nút đăng ký kênh, like và chia sẻ giúp em. Đăng ký kênh để các bác theo dõi được những cái video mới nhất mà bên em đăng tải lên những cái sản phẩm mới nhất. Các bác chọn lựa cho mình xem sản phẩm nào phù hợp với sòng sớ của mình để các bác mua về để chơi. Video của em đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bác ở những video sau.